Xin chào anh em đến với kênh youtube của công ty điện tử Tuấn Tuân Casino thì uh, thưa anh em hôm nay tôi thay mặt công ty à, điện tử Tuấn Tuân Casino xin phép được à, giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp có thể nói là cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi đó chính là những cái dòng sản phẩm máy đánh bài thì trước mặt anh em đây là hộp của những con máy đánh bài CPK Đấy. dòng CPK thì hiện nay năm 2020 rồi thì CPK chỉ còn dòng CPK 500 là một cái dòng đánh bài cao cấp nhất anh em ạ ừ. con này nó không như các dòng CVK đời cũ đâu nó đã được nâng cấp rất nhiều từ ờ, các tính năng như tốc độ báo camera cộng với các trò chơi Đấy, đơn giản như sâm lốc trước anh em chỉ có thể đánh 4 người nhưng giờ sâm lốc với con CVK này anh em có thể đánh hoàn toàn là 5 người Đấy. À, điều kiện đầu tiên để anh em à, đi chơi Đấy, chơi được những con máy đánh bài này đó là anh em phải luồn được những cái bộ bài mã vạch vào Đấy, anh em luôn phải luận được bài mã vạch vào nhé về mẫu mã bài mã vạch thì nó không khác gì bài chợ ngoài thị trường đâu anh em ạ Đấy, đây là một bộ bài mã vạch bài ca này Đấy, anh em nhìn không khác gì một bộ bài bình thường tất cả các quân các lá Đấy, không khác gì một bộ bài uh, bình thường ngoài chợ anh em mua Đấy, nhưng mà trên này này nó đã in những cái chất mã vạch mà chỉ có những con máy đánh bài mới có thể đọc được Đấy, mắt thường thì không thể nhìn thấy được đâu anh em nhé chất mã vạch đây tôi sẽ mở hộp một con và đi test thử một số trò chơi cho anh em xem về mẫu mã ờ, bài mã vạch thì chúng tôi có rất là nhiều mẫu từ những cái bộ bài kim cương đỏ này rồi bài ờ, đấy, các bài loại bài bên tôi đều có đấy, rồng đỏ rồi các bài ca đấy, rất là nhiều mẫu mã bài thì anh em mà muốn sử dụng mẫu bài nào để chơi thì cứ có thể trực tiếp liên hệ với tôi đấy khi anh em mua máy à, ấn đăng ký kênh thì anh em sẽ được tặng thêm một uh, cây bài nữa đấy, ấn đăng ký kênh để được tặng cây bài nha anh em đấy, mẫu mã bài nào cũng được còn anh em mà mua bài này ngoài chúng tôi đều bán đấy, rất nhiều mẫu nha anh em mẫu nào cũng được anh em thích dùng mẫu nào thì dùng đấy. ok tôi sẽ mở hộp một con ra test thử trò chơi cho anh em xem à, anh em mình thì hay chơi liêng ba cây đúng không ạ thì tôi sẽ test thử ờ, trò chơi liêng nha anh em xem nhé liêng ba cây là dễ ăn tiền nhất nhanh ăn tiền nhất trong bộ môn bài lẽ. mẫu mã của nó thì anh em hoàn toàn yên tâm không khác gì một con điện thoại bình thường cả đấy. không khác gì một con điện thoại bình thường đây là mẫu à, iPhone nhé còn một số mẫu Oppo nữa rất là nhiều mẫu mã đấy. mẫu iPhone thì hiện đang cháy hàng rồi đấy. chỉ còn mẫu này để tôi thử hàng cho anh em thôi đấy à, anh em nhìn này giao diện của nó không khác gì một con điện thoại à, bình thường Đấy, không khác gì một con điện thoại bình thường cả Đấy. À, để vào được trò chơi thì anh em sẽ phải nhập một cái mã của nó à, cái mã này thì khi anh em mua chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em Đó, anh em mua máy chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em đấy nhập đúng mã thì mới vào trò chơi được nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm là người ta có mượn điện thoại của anh em để nghe gọi hoặc nhắn tin gì đấy cho người khác thì cũng hoặc là kiểm tra thì cũng hoàn toàn là anh em yên tâm vì chỉ có anh em biết cái mã đấy thôi à, mã nhập thì mới vào được còn không thì nó không khác gì điện thoại bình thường cả lắp sim vào thì anh em nghe gọi bình thường nhé ấn đăng nhập này à, nó sẽ có cách trò chơi thì à, anh em mua máy thì chúng tôi sẽ cài sẵn trò chơi cho anh em đấy, anh em hoàn toàn yên tâm đấy, anh em à, có thể lên trực tiếp cơ sở để chúng tôi à, test cho anh em ừ cơ sở của chúng tôi có hai cơ sở là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông anh em nào mà uh, gần các cơ sở hoặc là có điều kiện lên thì hãy lên các cơ sở nha anh em Đấy. các anh em lên cơ sở thì sẽ được gặp những người thầy người thợ người ta sẽ hướng dẫn anh em một cách cụ thể hơn Đấy. khi anh em mua hàng Đấy. anh em lên các bến xe đó điện cho tôi theo số điện thoại trên màn hình 0844 17 49 tôi sẽ đón anh em à, hoặc là anh em nhà xe không có điều kiện lên mà muốn mua sản phẩm chúng tôi đều có thể ship về cho anh em anh em được uh, xem hàng rồi uh, anh em được lấy hàng đấy về test thử thoải mái đấy có vấn đề gì bên tôi bảo hành 6 tháng đấy anh em hoàn toàn yên tâm thì đây sẽ chơi thử trò liêng cho anh em nhé liêng này ờ, với một con máy này anh em sẽ được tặng một cái tai nghe siêu nhỏ tai nghe siêu nhỏ thì nó sẽ giúp anh em là uh, kín đáo hơn thì uh, đấy uh, tí nữa anh em à, <clears throat> anh em kết nối với tai nghe thì anh em sẽ nghe được những cái gì mà máy báo còn tôi làm review cho anh em tôi sẽ để chế độ loa ngoài để cho anh em theo dõi tiện theo dõi thôi đấy, còn chơi thì à, anh em có thể đấy các phần cài đặt này này thì gần như nó mặc định hết rồi đấy, anh em yên tâm mua máy chúng tôi cài sẵn cho anh em hướng dẫn anh em cái cách cài đấy, uy tín luôn đây ờ, ok bắt đầu nhé đây là con CVK 2020 đấy, bắt đầu này bắt đầu trò chơi anh em nhìn thấy không nhìn thấy camera hồng ngoại của nó không Đấy, camera hồng ngoại nó ở góc này, này. Ờ, chỉ qua camera của anh em thì nó mới có thể nhìn thấy được thôi chứ mắt thường thì không thể nhìn thấy được camera hồng ngoại này đâu quét bài rất là nhanh đây là chế độ liêng 5 người chơi nhé anh em tăng giảm số người chơi có thể tăng giảm ở ờ, nút âm lượng tăng âm lượng là tăng người chơi 6 đấy 7 7 người chơi này đúng không ạ 6 ấn giảm âm lượng đi 5 đấy 4 con này thì 5, bao nhiêu người chơi cũng được 5 10 người chơi đều được hết rồi 6. Ok tôi để chế độ 6 người chơi cho anh em theo dõi nhé đây tôi để sáng màn hình nhé tí nữa rồi tôi sẽ tắt màn hình đi để cho anh em theo dõi 10, 10, 10. đây là liêng chế độ 68 báo lá bỏ bài Đấy máy báo 5 nghĩa là anh em bỏ đi 5 lá một này hai ba bốn năm bỏ đi đúng 5 lá cho tôi chia tới anh em này 6 nhà chơi đúng không ạ anh em nhìn kỹ nha 6 nhà chơi đấy thấy điểm của anh em chưa anh em đã thấy điểm của mình chưa đấy <clears throat> 10 GQ Đấy, anh em thấy có lợi hại không 10 GQ còn liêng 789 này thua anh em Đấy, anh em nhìn đi chuẩn xác không ạ Đấy, ván đầu tiên chuẩn xác nhé chơi ờ, trăm ván thì chuẩn cả trăm mà nghìn ván chuẩn cả nghìn chỉ cần anh em luồn được cái bộ bài mã vạch này vào thôi Đấy, rất là đơn giản đúng không anh em luồn bài mã vạch vào đánh thì lúc nào mình sẽ là người chiến thắng gạch Đấy. ok nhá tốc độ báo thì tuyệt vời rồi đặt bài là báo luôn đây anh em tắt màn hình như thế này anh em ấn vào đây cho tôi anh em ấn trở ra máy vẫn báo bình thường tôi cho anh em xem này máy vẫn báo index bình thường đặt phát báo luôn hai nhá một này hai này xếp đảo ở đây cho anh em nhìn nhé đảo cho anh em nhìn nhé một này hai này đúng không ạ chia này cháu nhà chơi anh em hoàn toàn có thể đang chơi và tăng số người chơi hoặc là giảm số người chơi bằng cái, cái cách nút tăng giảm âm lượng anh em nhìn đi <coughs> mình bao nhiêu điểm ạ à? 6 điểm đúng không anh em nhưng mà anh em yên tâm 6 điểm ở đây là to nhất rồi đấy anh em nhìn cho tôi này 6 điểm nhà mình zero nhà này cũng 6 điểm đấy nhà này lại chết với mình rồi này cũng 6 điểm đấy nhà này không nước một nước đấy hai nhà 6 nên nhà mình hơn chất đấy kể cả là vấn đề chất đấy mình cũng hơn đúng không ạ đấy. chơi thì anh em tắt màn hình để ở chế độ chờ như thế này cho tôi đấy. để chế độ đen ngòm như thế này, mình uh, đang chơi tự nhiên có thêm một người vào đang chơi có thêm một người vào này tôi dạy anh em nhé 7 đấy tăng âm lượng là lên 7 ok giờ là mình đánh 7 người cho anh em xem này báo rất chuẩn và hiệu quả luôn không sai sót một vấn đề gì cả 7 người nhá đặt bài này 8 8 8 máy báo 8 đúng không đảo đi 8 lá 1 này 2 này 3 4 5 6 7 8 2 rất là đơn giản chia tới anh em giờ là 7 nhà chơi đúng không ạ Đấy, em nhìn xem đủ 7 nhà chưa ok Đấy. anh em đã nhìn thấy bài của mình chưa liêng 234 đây này liêng còi thôi nhưng mà hiệu quả rất là cao bắt chết hai nhà chín chín cấm này, này. Đấy. hai nhà chín này chắc chắn chết với mình rồi Đấy. ba nhà chín luôn kinh chưa anh em 7 người chơi một ván bài 3 nhà 9 Đấy, 3 nhà 9 1 nhà 8 thì chắc chắn cái ván này là cái ván ra tiền của anh em rồi liêng 234 chắc chắn nhà này chín cấm sẽ xuống rất là nhiều tiền đấy anh em có thể thấy không rất tuyệt vời đúng không ạ lại một ván ra tiền đấy là test hai ván chuẩn cả hai <coughs> anh em có gì thắc mắc thì cũng có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới nhé mình sẽ giải đáp cho anh em em cứ kết bạn zalo với tôi cũng được Đấy, kết bạn zalo mình sẽ dễ trao đổi hơn là comment xuống phía bên dưới 11 11 đặt cái máy báo luôn 11 đúng không ạ 2 3 này 4 này 5 này 6 này 7 này 8 này 9 10 11 Đấy, anh em chỉ cần khéo léo đặt chuẩn cho tôi là được bật nhà chơi Đấy, anh em lại liêng giá 910 rồi thấy chưa này có kinh khủng không anh em đánh ba ván thì hai ván liêng rồi đấy anh em thấy chưa đánh có vài ván thôi mà toàn liêng như thế này rồi thế thì ai chơi lại được anh em nữa đúng không đấy rất đơn giản chỉ cần luồn được bài vào là xong điện thoại chơi thì anh em cứ để như thế này bình thường kẹp tiền lên hoặc là để nghe gọi nhắn tin bình thường đấy tiếp tục làm một vài nữa cho anh em coi nhé bảy bảy bảy đúng không ạ một này hai ba bốn năm sáu bảy đấy bảy nhà chơi này điểm đấy anh em nhìn này 9 điểm đúng không ạ nhà này cũng 9 này nhưng mà mình hơn màu hơn màu cơ hơn màu chất cơ đấy anh em đó, anh em nhìn đi có nhà nào vượt mặt được 7 điểm nhà mình không ạ 10 điểm 3 điểm à đây một tịt không nói chuyện làm gì cả đấy anh em thấy chưa có chuẩn xác không ạ chuẩn xác 100% luôn đấy thì ờ, đấy chi tiết thì anh em cứ liên hệ với mình nhé đấy, mua đặt hàng hay là có vấn đề gì thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0844 17 từ đấy, mình tiếp mọi anh em 24 trên 24 đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được nhiều cái khuyến mại của Tuấn Tuân Casino đấy, xin chào anh em